điểm cuối tiếp giáp với nút rào ngã tư sở. Phần dưới thấp dài trên 3 km. Điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy. Điểm cuối kết nối với nút rào ngã tư vọng. Dự án được khởi công từ năm 2018 trong thời gian thi công, dự án bị gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay đã hoàn thiện cơ bản các hạng mục chính. Khối lượng công việc đoạn trên cao đạt 99%. Tuyến đường đã được trải nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo, biển cảnh báo tốc độ. Sau khi thông xe, tuyến đường sẽ cho phép chạy 80 km/h. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án đã cơ bản hoàn thành thi công các hạng mục, hiện đang dọn dẹp và chỉnh trang lại công trình. Nhà đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ, biên bản và thủ tục để thông xe. Đầu tháng 12 năm 2022, nhà đầu tư tập đoàn Vingroup đã có tờ trình gửi cho Sở Giao thông Vận tải về việc thẩm định, phê duyệt báo cáo thẩm tra an toàn giao thông, các gói thầu trước khi đưa vào khai thác sử dụng. Ban quản lý dự án cũng đang phối hợp với các nhà đầu tư giả soát, kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng của các gói thầu, để hoàn thiện biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình. Mời Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, dự án sẽ thông xe vào đầu tháng 1 năm 2023. Dự án Đường Bánh Đai 2 khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao chữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Vậy nhưng mặc dù chưa thông xe, con đường này lại tiềm ẩn một mối lo khác. Đó chính là nỗi lo ủn tắc giao thông. Bởi dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vẫn chưa xong, khiến dư luận lo ngại khi đường vành đai 2 trên cao thông xe sẽ hình thành nên nút thắt cổ chai, tạo điểm ủn tắc mới Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là hợp phần thi công cuối cùng để hoàn thiện vành đai 2 giảm ùn tắc giao thông Hà Nội. Tuy nhiên, do đang có tiến độ hoàn thành khác nhau nên dư luận lo ngại khi đường vành đai 2 trên cao thông xe, nhưng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chưa hoàn thành sẽ tạo thành nút thắt cổ chai ùn tắc khổng lồ tại Hà Nội. Ngoài ra, nút thắt bên phía đường láng cũng là một nỗi lo lớn, bởi khi thông xe đường vành đai 2 trên cao, phương tiện cả trên cao và dưới thấp cùng lúc đổ xuống ngã tư sở, rồi đi ra đường láng. Khi đường láng chỉ rộng 10,5 m mỗi chiều, thiết kế lưu lượng giao thông tối đa chỉ 3.000 phương tiện trên giờ, nhưng hiện đã có đến 8.000 phương tiện trên giờ, nên thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm.